Chí Quyền xin kính chào quý Phật tử và các bạn. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, hàng năm vào mùa mưa, Chư Tăng Ni an cư kiết hạ để thúc liễm bản thân, trao dồi giới thân huệ mạng. Trong 3 tháng này, Tăng đoàn kết tập lại, tu tập thanh tịnh, phát sinh phước báu vô tận. Nương Đức Chư Sư Phụ cùng Chư Tăng Chùa Ba Vàng, Câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu lục hòa cũng phát nguyện tu tập các công đức lục hòa theo 3 tháng trong mùa an cư của Chư Tăng –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 giúp cho ruộng phước tối thượng của chúng sinh được thêm màu mỡ. Duyên này, hết thảy các Phật tử đang tu tập theo Chùa Ba Vàng, mong cầu được nương tựa tam bảo, nương theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng, mà phát tâm tu tập, hành trì Pháp bảo để tăng trưởng công đức phúc lành, ngõ hầu mong được bình an, hạnh phúc cho gia đình và gieo nhân lành giác ngộ giải thoát trong các kiếp vị lai. Này chư Tăng Chùa Bá Vàng chúng con, vâng theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ, sự cắt cử của Đại Tăng và thế theo sự thỉnh cầu của các quý Phật tử mà tác lễ dẫn chúng tụng kinh trong chương trình tu tập theo mùa an cư kiết hạ để các Phật tử được nương theo tu tập nương oai lực tam bảo chúng con xin thỉnh các đức hộ pháp chư thiên chư thần cùng các chúng quỷ thần các chúng hữu duyên trong pháp giới và các chúng trong cõi tâm linh mà các tín chủ đã bật về chương trình này đồng hoan hỷ văn tập về đây hộ trì cho pháp hội và tu tập với tất cả chúng con chúng con ngưỡng nguyện tam bảo thường trụ ở khắp mười phương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 quem 안녕.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 những ai với ác tâm ác nghiệp gây phá hòa hợp tăng là kẻ đó từ mở cửa địa ngục cho chính mình. Đức Thế Tôn với trí tuệ siêu việt, Ngài đã thấy biết không ngăn ngại về quả báo của việc phá hòa hợp chúng tăng là bị rơi vào địa ngục nung nấu trong một kiếp do ưa sự bất hòa, ưa các việc phi pháp phá hòa hợp chúng tăng qua văn kinh chúng con hiểu được quả báo thật đáng sợ của việc gây phá hòa hợp tăng chúng con nguyện nương nơi pháp phật nương đức sư phụ thực tập tu hành hòa hợp tán thán sự hòa hợp tăng chúng mong cầu cho chính pháp của phật còn mãi ở thế gian làm lợi ích và an vui cho chúng sinh Chúng con xin hồi hướng công đức tu tập lục hòa cầu đạo Bồ Đề trên Sư Phụ cùng Chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng. Cùng công đức tu tập chương trình ngày hôm nay hồi hướng cho Chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng được bình an, mạnh khỏe, thuận duyên tu tập, hoàng truyền Phật Pháp. Đời đời kiếp kiếp được nương tựa tam bảo tu hành sớm giác ngộ viên mãn thành Phật chúng con xin hồi hướng cho chính pháp của Phật được tuyên dương mãi nơi đời. Ánh sáng Phật Pháp lan tỏa khắp muôn nơi, mọi người ứng dụng tu hành đều được an lành hạnh phúc. Hồi hướng nguyện cầu Bậc Thánh sớm xuất hiện nơi đời để dẫn dắt chúng sinh tu hành cầu vô thường đạo. Nguyện hồi hướng cho các Phật tử, các thiện nam tín nữ và tất cả những ai tu tập theo chương trình hoặc hướng tâm tùy hỷ với chương trình tùy theo phúc báo của mình mà nghiệp chướng tiêu trừ, tai ương tiêu diệt, bình an mạnh khỏe, sở thiền nguyện tòng tâm, lòng tin tam bảo ngày càng sâu, tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng, đời đời kiếp kiếp dù sinh ra nơi đâu cũng được nương tựa tam bảo tu hành cầu vô thường bồ đề xin hồi hướng cho dịch bệnh COVID-19 sớm được giảm trừ hóa giải ở Việt Nam và trên toàn thế giới, hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các cán bộ y tế và tất cả những ai đang tham gia công cuộc phòng chống dịch được an lành mạnh khỏe, trí tuệ sáng suốt để góp sức hiệu quả vào việc đẩy lùi dịch bệnh, hồi hướng cho các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 sớm được bình phục và không có những biến chứng nguy hại đến sức khỏe thọ mạng sau khi âm tính với COVID-19. Lại xin hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh mà các tín chủ đã bật về chương trình tu tập cùng các chúng vong linh hữu duyên với tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng và các chúng vong linh hữu duyên với chương trình tu tập này được nương công đức này mà tăng trưởng phúc lành, xả bỏ lầm mê xa rời chấp trước, hóa giải oán kết với các tín chủ, sớm tái sinh vào cảnh giới an lành, gặp tam bảo tu hành mau thoát khổ. Nguyện cho tất cả cùng kết duyên pháp lữ, nương tựa tam bảo tu hành cầu bồ đề đạo quả. Chúng con nguyện hồi hướng cho hết thảy chư hộ pháp, chư thiên, chư thần,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 con phố